Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao lò của ông Tổng đốt mãi vẫn không hết củi Ông Tổng, tức là ông Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Người được xem là một quan chức thanh liêm nhất trong bộ máy cầm quyền của Đảng hiện nay Ông Tổng đã khởi xướng một chiến dịch đốt lò vĩ đại từ năm 2013 cho đến nay được gọi là chiến dịch đốt lò nhằm trong sạch hóa bộ máy lãnh đạo của Đảng và củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng vốn đã bị phai nhạt và bảo mòn rất nhiều. Ông Tổng dù tuổi cao sức yếu nhưng vẫn rất kiên trì đốt lò. Lò của ông đã ném vào cả những con sâu đại bự như Đinh La Thăng, đương kim ủy viên Bộ Chính trị tại thời điểm bị bắt. Ông đã kiên cường không để ai thoát đến mức những kẻ cao chạy xa bay như Trịnh Xuân Thanh, Hồ Thị Thoa Kim Thoa mới đây là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn dù đã trốn ra nước ngoài cũng có thể bị đưa về bằng bất cứ biện pháp nào bất chấp những hành động đó là vi phạm pháp luật quốc tế. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, dường như chiến dịch của cụ không hiệu quả cho lắm. Dù ông đã khởi động cái lò của ông từ năm 2013 nhưng đến nay vẫn liên tục xảy ra những vụ đại án tham nhũng. Mới đây là những vụ chuyến bay giải cứu hay vụ Việt Á, không chỉ một vài con sâu bị bắt mà cả đàn sâu bị hốt vào lò vẫn chưa hết. Đánh giá về chiến dịch đốt lò của ông, luật gia nhà báo bất đồng ý kiến Trịnh Hữu Long thì cho rằng nhà nước pháp quyền sẽ, sẽ xử lý tham nhũng mà không cần quan tâm đến các phe phái chính trị. Còn chiến dịch đốt lò của Đảng Cộng sản Việt Nam rõ ràng là một chiến dịch mang tính chất chính trị thuần túy, chứ không phải là một chiến dịch chấn áp tội phạm gì cả. Đó là hai vấn đề rất khác nhau. Thật vậy, trong thể chế dân chủ, với sự cai trị của nhà nước pháp quyền, việc chấn áp tội phạm tham nhũng là công việc của những tư pháp cùng với những vị thẩm phán không đảng phái. Khi một con chức tham nhũng, họ sẽ bị điều tra và đảng của họ không can thiệp vào quá trình này. Những vị lãnh đạo đảng phái không cần phải khởi xướng chiến dịch chống tham nhũng mà họ chỉ tập trung vào việc cạnh tranh chính trị trong các kỳ bầu cử. Trong thể chế dân chủ, quyền lực nhà nước không tập trung vào một đảng một tổ chức. Các nhánh quyền lực được phân chia rõ ràng và có cơ chế kiểm soát lẫn nhau. Không một đảng nào có đủ quyền lực tuyệt đối để dễ dàng tham nhũng như ở chế độ độc tài. Các đảng chính trị luôn kiểm soát lẫn nhau, đảng cầm quyền đưa ra chính sách và đảng đối lập kiểm soát quá trình thực hiện chính sách, cũng như sự vận hành của bộ máy nhà nước. Ngoài ra, tam quyền phân lập, tư pháp, hành pháp, lập pháp đều hoàn toàn độc lập với nhau. Đây là hình ảnh sơ đồ bộ máy tam quyền phân lập tại Mỹ. Trong thể chế dân chủ, hệ thống tư pháp hoàn toàn độc lập với bộ máy hành pháp và lập pháp. bộ vị thẩm phán có thể do một tổng thống đề cử, nhưng vị thẩm phán đó không bị tổng thống khống chế, không bị buộc phải nghe theo lời tổng thống hay đảng của tổng thống đó, vì tổng thống không có quyền phế chuất họ. Vị thẩm phán hoàn toàn tự làm theo đúng lương tâm và chức trách cũng như luật pháp, không chịu sự áp đặt của bất kỳ ai. Dưới thể chế của độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam thì lại hoàn toàn ngược lại. Cả ba nhánh quyền lực nhà nước đều do Đảng Cộng sản Việt Nam nắm giữ và khống chế. Dù là nhánh quyền lực nào thì cũng phải nhận chỉ thị, chỉ đạo từ Đảng Cộng sản. Các vị trí lãnh đạo cấp cao đều do Bộ Chính trị phê chuẩn, việc bầu bán chỉ là hình thức mà thôi. Điều nguy hại hơn là cả hệ thống tư pháp không chỉ lệ thuộc vào Đảng mà còn lệ thuộc luôn cả ngành hành pháp và lập pháp cũng phải theo Đảng bởi các vị tranh án, thẩm phán các cấp trực thuộc bộ máy hành pháp theo từng cấp và được bổ nhiệm, cũng như có thể bị phế truất bởi cấp hành pháp tương ứng. Như vậy, làm sao có chuyện các vị tranh án, thẩm phán có thể công tâm khi làm việc và xét xử cho được? Họ chỉ như những con rối để thực hiện theo ý chỉ đạo của đảng, của lãnh đạo cấp trên của họ. Từ đó dễ hiểu là chiến dịch đốt lò của ông Tổng chỉ là một chiêu bài nhằm che đậy quá trình đấu đá giữa các phe phái bên trong nội bộ của Đảng Cộng sản. Nếu thực sự chúng tham nhũng e rằng toàn bộ bộ máy không ai thoát tội cả. Đây là hình ảnh những bị cáo trong vụ án tham ô đất vàng ở Bình Dương. Ở Việt Nam từ lâu đã có chuyện thiên hạ dâm gian đồn nhau về những cái giá trên trời cho những cái ghế công quyền từ cấp địa phương đến trung ương. Và điều tất nhiên ai cũng hiểu một người đã bỏ ra chi phí lớn cho một khoản đầu tư thì tất nhiên sẽ tìm mọi cách để thu lại. Và việc mua ghế đại biểu Quốc hội Việt Nam giá tới 5 triệu đô là như vậy. Cứ như thế, bộ máy chính quyền của Việt Nam đã thối nát và mục ruỗng từ trên xuống dưới. Dù ông Tổng có mạnh tay đến thế nào cũng không thể diệt trừ hết những bầy sâu nhung nhúc đang sinh sôi nảy nở ngày một nhiều. Cách duy nhất để làm sạch bộ máy, nhà nước và đảng là phải chấp nhận chia sẻ quyền lực với các đảng phái khác và chấp nhận đa nguyên, đa đảng và xây dựng một bộ máy tư pháp hoàn toàn độc lập theo pháp luật. Nếu không, sớm muộn thì cũng đến ngày đảng sẽ không còn sức để lèo lái, để bưng bít và che đậy những cái xấu xa của mình nữa. Nếu đảng sớm chấp nhận tiến trình dân chủ hóa thì quá trình này sẽ diễn ra nhẹ nhàng cho cả đảng, cho những người đảng viên đang nắm quyền lực và cho cả người dân. Tránh xảy ra tình trạng khi những uất ức tích tụ lâu ngày